Hello, hello, hello, hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả em đã quay trở lại với kênh của mình Và mình hôm nay sẽ trải nghiệm chơi trực tiếp trên 6 tháng bài anh em nhá Và như thế em đã biết đấy, 6 tháng bài là một trong những cái bài uy tín nhất hiện nay Nhiều lượt tải xuống và nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi nhất đúng không anh em Đó, Và hôm nay mình sẽ chơi một trò cực kỳ hấp dẫn, thú vị luôn Đó chính là trò bắn cá anh em nhá trò này chúng ta có thể chơi giải trí thư giãn luôn và ngoài giải trí thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng chẳng hạn hoặc là anh em stress chẳng hạn thì anh em có thể là kiếm tiền luôn và anh em lưu ý nhá là khi anh em muốn kiếm tiền nhanh kiếm tiền nhiều thì anh em có thể tham khảo lạp tiền nha lạp tiền vào 68 bài vì 68 bài luôn có những chương trình ưu đãi khuyến mãi khi chúng ta lạp tiền lạp tiền đầu đầu mỗi ngày luôn đó anh em lạp càng nhiều thì sẽ càng nhận được nhiều ưu đãi luôn nhá ok mình sẽ chơi luôn này đó dụ đây là à, đây là chiến đây là lúc chúng ta đang chơi thử thôi bây giờ mình sẽ ra để chơi thật đi ok mình đã quay trở lại với giao diện màn hình chơi thật đây em ạ ok đây chính là mình này đang có số vốn là 1M3 anh em ạ Và mỗi lượt bắn là Đây đây đây Ờ đổi súng ạ Bắn bắn bắn này bắn này bắn này Đấy em có sát được chưa Có boss này uhm, Hoặc là chúng ta có thể nhấn tự động để tự động bắn à, ờ, và chúng ta ngồi quan sát Đấy, cách chơi cực kỳ đơn giản thôi em đúng không ngoài ra anh em có thể khóa này khóa mục tiêu ấy khi chúng ta bắn mục tiêu nào chúng ta khóa thì uh, chúng ta chỉ bắn mỗi mục tiêu đó thôi ở trên đây ấy, thì sẽ có cực nhiều loại cá luôn anh em quan sát thấy không cứ cá nhỏ cá to cá lớn đầy đủ hết có cả rùa này rùa biển này ok ờ, có cả bạch tuộc bạch tủng luôn này anh em ạ nhiều loại cá lắm cái gì ấy? một mẻ mẻ gì ấy anh em ạ để mình bắn xem là bắn bắn đấy đi nhìn nổ kinh không tất nhiên là nếu mà chúng ta càng có nhiều đồng đội chúng ta sẽ càng dễ kiếm nhiều tiền hơn nhá như đây mình đang có hai đồng đội khác tức là tổng có đang hiện tại đang có ba người chơi này còn có thể là tối đa ở đây mình thấy là bốn người chơi và cái bắn đi bắn đi thấy đồng đội bắn con nào ấy đấy em tập trung bắn con đấy cùng nữa để con đấy sẽ uh, nếu mà chúng ta nhanh ờ, bắn được con đấy thì chúng ta sẽ được được tiền nhá ok ok ok bắn đi bắn đi anh em ơi đấy bắn rồng đây có cả rồng luôn anh em ơi đó anh em nên là chọn mục tiêu nào và chúng ta cố định bắn mục tiêu đó luôn hoặc là có thể bắn những cái nhỏ chẳng hạn đó cách chơi này cực kỳ đơn giản giải trí thư giãn luôn đúng không anh em ạ à? em có thể là rủ người yêu chơi cùng cũng được đúng không ạ đúng anh em và chị em ừ. ok đặc biệt mai là 14 tháng hai đúng không anh em Em nào mà chưa có người yêu thì vào đây kiếm người yêu luôn Ui cả nhện vàng này, cộng 8k này em ơi Đó Ngoài ra em quan sát có bên phải này, ở đây có cả mini game này Đấy, sẽ có cực nhiều nhiều trò luôn Trên dưới á, trên dưới là trò gì à, à, ok Thoát ra nào Thoát ra nhá Quay trở lại với giao diện bắn cá của chúng ta ừ, Chuyển màn hay gì Chuyển màn anh em ạ Ok, bắn nào bắn nào. Cá đến thôi anh em ơi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi để nhận vàng nào, nhận vàng nhận tiền đi anh em ơi. Cá đừng yên thì chúng ta bắn nữa này. Em quan sát thấy mình bắn chưa? Ở góc bên phải trên cùng đây này. Đó, à, thực tế trò này mình cũng chẳng <laughs> chia sẻ nhiều mẹo tụ thật gì ạ. Anh em chơi giải trí kiếm tiền là chính của anh em đúng không ạ? Đó, rủ bạn bè rủ người yêu vào chơi cùng mấy chú cá này không bơi đi để mình bắn này anh em có thể tăng tiền lên tăng tiền lên 300 500 thì lực bắn của chúng ta càng mạnh đó. cộng 12.000 luôn Ui. lực bắn này lực bắn này ừ, đấy 9.000 luôn này ừ, bắn thật 3.000 3.000 3.000 đó mình tăng lên bao nhiêu giờ tăng lên 900 rồi 900 900 900 tăng lên uh, tối đa 1.000 này ạ đấy cửa như ở màn này là từ 100 đồng cho đến 1000 còn nếu anh em muốn ờ, chơi những màn to hơn ấy cho chẳng hạn này mình quay lại nhá ờ, bắn cá này bắn cá này đó sẽ có rất nhiều màn từ 100 cho đến 1000 này rồi từ 1.000 10.000 này từ 10.000 100.000 này đó ví dụ anh em muốn kiếm nhiều tiền hơn kiếm nhiều tiền hơn kiếm nhanh hơn thì em tham gia cái trò nhiều nhất đây như của mình này mình tăng lên là bao nhiêu này? nên 100.000 cũng được này em quan sát thấy không thì mỗi lần bán là 100.000 nhá đây mình sẽ bắn luôn bắn luôn cho anh em quan sát thì lực bắn nó sẽ cực kỳ mạnh luôn cộng 200 nghìn nhỉ ui nhìn chưa đó, số dư không đủ số dư không đủ ô hết tiền rồi anh em ơi hết tiền rồi đó anh em có số vốn nhỏ thì em chơi bắn 10 nghìn thôi đó cái chơi cực kỳ đơn giản luôn oh, ok mình sẽ hướng dẫn anh em nạp tiền nhá rồi để nạp tiền thì em uh, ờ, quan sát này em qua sát đây có mục nạp tiền này ở chính giữa màn hình này Đấy, đối với 680 bàn này chúng ta sẽ có cực kỳ nhiều hình thức để có thể nạp tiền luôn. Là nạp tiền trực tuyến này, nạp tiền qua trực tiếp qua ngân hàng. Rồi, ngoài ra anh em có thể nạp qua thẻ cào này. Mình thấy rất nhiều anh em có thể cào mà chúng ta không biết chơi game nào chúng ta có thể nạp tiền đúng không? Tí 680 bài hỗ trợ cho anh em luôn. Mình bảo 680 bài tại sao lý do tại sao nó là một trong những cái bài đổi tưởng nhiều người chơi nhất, nhiều lượt tải số nhất và là cái bài uy tín nhất. Đây, đó chính là những cái lý do như thế và cái nữa nhá là ở mục đại lý này em có thể lấy đường link chia sẻ đấy, cho bạn bè người thân hoặc chia sẻ đến các group của nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo, rồi nhóm Telegram. Khi người đăng ký quần link của em và đấy, tải game quần link của em thì em sẽ nhận được hoa hồng nha. Và đối với 6 tháng bài ấy, thì không giới hạn thằng đẹp luôn. Tức là nếu mà em chia sẻ cho bạn bè người thân, bạn bè người thân của em lại chia sẻ cho người khác ấy, người khác lại chia sẻ cho những người khác nữa thì em sẽ nhận được tất cả hoa hồng của những tầng đó luôn nha oh và mình thấy game này ấy, là mức hoa hồng lên tới là 30% luôn và gần như là cao nhất trong tất cả game mà mình đã từng trải nghiệm luôn anh em ạ đấy nên nếu mà anh em uh, tham khảo để chơi bất kỳ một game đổi game bài đổi thưởng nào ấy, thì em nên nên nên ưu tiên sáu sánh bài nha đó mình chia sẻ cực kỳ khách quan luôn vì mình đã trải nghiệm chơi rất nhiều các game bài rồi I win rồi rất nhiều các game khác luôn mình không tiện kể ra đây vì thực tế mình bây giờ chủ yếu là chơi sáu tháng bài thôi anh em ạ và gần như là mình chỉ chơi sáu tháng bài thôi ấy. đó chia sẻ thực với anh em như thế Ok và anh em có sao này Sau đánh bài sẽ cực kỳ nhiều trò luôn đúng không ạ Đấy anh em thì thích chơi trò gì ở đây cũng có hết luôn Ok chưa Rồi đây mình sẽ vào chơi cái trò này đấy, trò đầu tiên rồi chẳng Cũng rất nhiều anh em chơi anh Ừ, đây Mình chờ ván tiếp theo mình sẽ chơi anh em ạ Ok 321 Cùng chờ đợi xem ván này về gì anh em nhá Chơi tầm 1-2 ván cho anh em Đó Về bên uh, T anh em ạ Bên trái Rồi bây giờ mình sẽ chơi luôn nha Chơi vui vui anh em Vừa xong là về T nó Mình sẽ là T này Là 3k <laughs> Mai mình sẽ nạp tiền vào anh em Nạp thêm vài triệu chục triệu vào Chơi chơi trải nghiệm cho anh em luôn Còn hôm nay thì mình sẽ chơi thế thôi Và đối với anh em nào ấy ví dụ hôm nay anh em nạp tầm vài triệu hoặc là chục triệu anh em chơi hết rồi thì anh em đừng nạp vậy nhá để ngày mai anh em nạp ó vì từ đấy hôm nay ấy nếu em chơi mà chưa thắng ấy thì em hãy hãy dừng chơi để ngày mai chúng ta chơi và gỡ lại anh em nhá đó rồi chơi nốt ván này à chơi xong ván này bốn ba hai một 1 mở rồi câu chuyện đợi gì về gì anh em nhé chắc chắn bên trái 100 trăm này ô oh, lại về bên phải <laughs> vui thế anh ạ ok và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tạm thời kết thúc lại đây và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ những mẹo thủ thuật khác ở trên những kênh trên những trò khác anh em nha ok bye bye xin chào tất cả anh em